Ok, xin chào bạn trên channel mình nha, mình là Jackie đây Thì hôm nay mình chỉ làm một video này thôi để cho thay thế với cái video mình định ờ, quay hôm nay ngày hôm nay á Kiểu thay thế tí thôi Đó chính là mình sẽ nói bạn là cách một tuần này nữa mình sẽ ra càng ra video ít hơn nữa nha Vì sắp thi cuối kỳ Nhưng mà mình đảm bảo bạn ngày 30 tháng 4 sẽ có một video ờ, mới khá là mình không biết nó gọi là zoom vì mình có thể nói nó hay nhưng mà người ta xem nhìn nó ngáo nó nhìn nó ngáo ừ và mình cũng thấy thế nè hôm nay mình đã quen một video combo chế bát ma bạn nhưng mà video nó hơi lỏ xíu lúc đó mình quay bằng roblox lại chứ không bay bằng gì đâu đó và hôm giờ giờ mình quay video là thông báo bạn kiểu mấy bạn thấy cách mình ờ, cách một hai ngày rồi đấy mà thấy xong thấy mình đăng video gì đúng không thì là do hôm nay á, mình quay không được bạn chứ lúc chơi game không chơi rất bình thường cái lúc quay video ấy thì nó bị đứng máy là bị nó bị đứng máy khi quay video nên mình thấy rất là chán ừ nên mình chỉ là thay thế về cái kênh nhắc ờ, nói bạn là ồ tại sao giờ cách một hai ngày thế mình không ra video ok mình chỉ nói nha và khi xem xong video thay thế tạm bờ này của mình ấy, thì mấy bạn hãy cho mình một subscribe nha từ từ nha mà nè nó một nút subscribe và nhấn một cái chuông này nha để nhận thông báo sớm nhất từ kênh của mình nha và mình mong các bạn ủng hộ mình tới 200 sub nha rồi ok rồi mấy bạn còn thiếu nha ở nút này nữa nút thích nút like nha để mà luôn nha và cái cuối cùng thì mấy bạn hãy ấn share chia sẻ và mấy bạn thấy chia sẻ viên này cho Facebook hay gì đi mấy bạn chỉ cần copy link đăng ờ, lên mạng xã hội đó thôi là được rồi. ok nha giờ thì giờ thì Bye bye.